Ngày 3 tháng 5, trên địa bàn xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã xảy ra sự cố chập điện, làm 4 xã thị trấn trên địa bàn huyện bị mất điện cục bộ. Nguyên nhân được xác định là do việc thả diều gây ra. Sự cố nói trên đã làm hệ thống đường dây 373E.28.6 truyền tải điện 35 kV, làm mất điện 4 xã thị trấn gồm thị trấn Yên Mỹ và các xã Ngọc Long, Tân Lập, Lưu Xá và các doanh nghiệp được cấp điện từ đường dây này. Sau khi xác định nguyên nhân là do diều mắc trên dây gây sự cố chập điện, điện lực Yên Mỹ đã nhanh chóng khắc phục để cung cấp điện đảm bảo điện sinh hoạt và sản xuất. Kiến nghị với cả lãnh đạo, ủy ban dân các cấp có cái giải pháp đối với cả nhân dân, đặc biệt là các cháu học sinh trong cái dịp hè này là khi tham gia các cái ờ, trò chơi thì cũng không được phép là vi phạm hành lang lưới điện cũng như là thả diều gần hành lang lưới điện gây sự cố lưới điện đề nghị các bậc phụ huynh hiệu trưởng các cái trường trên ờ, địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền giáo dục các cháu toàn thể học sinh trong huyện biết các cái nguy cơ về nguy hiểm khi triển khai và thực hiện các cái trò chơi ở gần khu vực mà có hệ thống các công trình lưới điện. Nghị định số 17 năm 2022 của Chính phủ trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ và điện lực quy định hành vi thả diều gây sự cố điện có thể bị phạt vi phạm hành chính đến 10 triệu đồng. Qua sự cố trên, Điện lực Yên Mỹ đã có công văn gửi Ủy ban dân huyện Yên Mỹ và các xã thị trấn trên địa bàn và tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn điện đến các trường học trước khi kỳ nghỉ hè diễn ra để các nhà trường tuyên truyền học sinh không thả diều tại những khu vực có hệ thống lưới điện để đảm bảo an toàn lưới điện cũng như tính mạng của học sinh.